cho có cho ku lờ lo chỉ tu riêng trong có lời nụ vì tia ku chỉ yo tu có nhiều cho có cho ku lờ tia dành tu riêng cho có cho cứ là chế sa hai tí a yo cũ cho mong yo rong lo tư chi tao rong chia ca lia nu no ko dần chia mùa lu đủ tu chi lo lo đêm chẳng đó cũ tu đã trình cụ tu con tu cha tiano